Việt Nam và Thái Lan ngang cơ, tâm lý sợ hãi đã là quá khứ. Các chuyên gia khẳng định tâm lý sợ Thái Lan đã là chuyện quá khứ, tuyển Việt Nam đủ cơ sở hạ đội bóng xứ chùa vàng ở bán kết AFF Cup 2020. Sau 4 trận của tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2020, tôi thấy về cơ bản chúng ta chơi ổn, có nhiều phương án tấn công khác nhau, trong khi hàng thủ hoàn thành nhiệm vụ không để thủng lưới bằng nào. Trước mỗi đối thủ khác nhau, huấn luyện viên Park Hang-seo đều đưa ra những cách đối phó phù hợp nhất. Nhưng trong bóng đá, đôi khi sự chuẩn bị rất tốt, nhưng thể hiện trên sân lại không như ý muốn, đặc biệt là ở trận gặp Indonesia và Campuchia. Cựu huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh phân tích. Ở trận gặp Indonesia, chúng ta dứt điểm nhiều, nhưng chỉ có một lần trúng đích. Đối thủ chơi co cụm, phòng ngự chặt, nhưng các cầu thủ Việt Nam không có cách nào kéo giãn đội hình đối phương để tìm khoảng trống. Tuyển Việt Nam chưa thể hiện được hết sức mạnh ở bốn trận vòng bảng, còn trận Campuchia dù đội tuyển Việt Nam thắng đậm 4-0 nhưng tôi vẫn thấy có vết gợn. Đây là trận mà chúng ta muốn ghi thật nhiều bàn thắng nhưng chưa đủ để giành ngôi nhất bảng. Tôi cho rằng cách chơi của đội tuyển Việt Nam không nhất quán khi sức ép là chưa đủ dù có những bàn thắng khá dễ dàng. Điều này cho thấy hàng công của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó là vấn đề thể lực không đảm bảo để chơi với tốc độ cao trong cả trận đấu. Đó là chưa kể tuyển Việt Nam còn để đối phương tấn công kê sức ép và suýt có bàn thắng, huấn luyện viên kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh phân tích. Đánh giá về hai trận bán kết gặp Thái Lan, huấn luyện viên Thành Vinh cho rằng điều quan trọng là tuyển Việt Nam có tâm lý thoải mái, có phương án đối phó và tập trung cho từng trận đấu một. Thái Lan có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng nhìn chung chất lượng cũng ngang Việt Nam. Thậm chí Việt Nam còn có nhiều cầu thủ đẳng cấp tầm châu lục như Hoàng Đức, Quang Hải. Ông Park không muốn gặp Thái Lan nhưng giờ gặp rồi thì phải chiến, bởi mục tiêu của Việt Nam là bảo vệ ngôi vô địch. Tôi nghĩ rằng bây giờ Việt Nam hoàn toàn có thể chơi sòng phẳng với Thái Lan, chứ không phải đá phòng ngự phản công như trước. Huấn luyện viên Park Hang-seo nên mạnh dạn cho các học trò chơi tấn công và xác định mục tiêu cụ thể ở từng trận bán kết, chiến lược gia xứ nghệ nói. Huấn luyện viên kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh đặt nhiều sự kỳ vọng vào tay cầm quân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông Park và đội tuyển Việt Nam có thể không còn bài gì đặc biệt nhưng chúng ta nếu phát huy hết khả năng những gì đang có, đủ sức để bảo vệ ngôi vô địch. Ở hai trận gặp Thái Lan tới, ngoài vấn đề tâm lý, tôi cho rằng sự chuẩn bị về thể lực đặc biệt quan trọng. Tôi tin tưởng huấn luyện viên Park và tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất để chơi công hiến trước Thái Lan. Tuyển Việt Nam đấu Thái Lan với một tâm thế khác. Trong khi đó, chuyên gia Phan Anh Tú bày tỏ quan điểm, bốn trận dòng bảng, tuyển Việt Nam đã có khoảng lặng cần thiết để chấn chỉnh tâm lý và tiếp tục hoàn thiện mình. Thực tế là sau mỗi trận chúng ta đều chơi tốt hơn. Điều tôi chưa hài lòng là chúng ta phải dứt khoát khi tổ chức tấn công, có mảng miếng thực sự rõ nét thay vì nhiều phương án, nhưng lại kém hiệu quả. Nói về hai trận gặp Thái Lan sắp tới, ông Phan Anh Tú nhận định Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng ngại ở AFF Cup 2020, nhưng họ vẫn có điểm yếu ở hệ thống phòng ngự và triển khai bóng từ tuyến giữa chưa sắc sảo. Tôi nghĩ tâm lý sợ hãi Thái Lan đã là quá khứ. Giờ chúng ta bước vào giải với tâm thế của đội bóng số 1 khu vực Dĩ nhiên bóng đá không nói trước được điều gì, nhưng tôi tin tuyển Việt Nam thể hiện được sức mạnh tốt nhất trong hai trận đấu tới.